chào tất cả mọi người Tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish Hôm nay Shinsuke hát thử bài Chúng ta của hiện tại Các bạn biết không? Chắc chắn biết nè Bài chúng ta của hiện tại là của ca sĩ Son to MTP Shinsuke luyện tập hát bài hát này Nhưng mà rất rất khó Ok, bắt đầu nha Shinsuke hát bài hát này bằng tiếng Việt và tiếng Nhật Mùa thu mang giấc mơ khai về Vang em bên như hôm nào Lá bay theo gió son sao Cho xa em trôi toàn ngờ ngày nào hôm nay ta được ngón đưa không bám vốn không phải một ta yêu thương trong bàn thôn chúng ta là áng mãi bên trong vội vàng ngang qua chúng ta chẳng thể là như những kẻ thề cứ như vậy thôi không một lối 秋のそばに夢痛みはないよ落ち葉がひらりあの場所へどの道も君へ 快など き流れ置いたとしても永遠に近い守りたいのさ濡れた瞳守りたい 守りたいんだ雨にも負けず強く抱きしめ守りたいのさずっとそばで守りたいんだこれが愛さ守りたいんだ時流れ置いたとしても